Chào mừng cả nhà quay lại với kênh Toàn thực Pháp của mình ngày hôm nay Hiện tại mình đang có mặt tại trung tâm hành chính huyện Bầu Bàng Để review cái nhà được biết sự phát triển của trung tâm hành chính huyện Bầu Bàng Như cái nhà được biết, huyện Bầu Bàng được thành lập vào ngày 29 tháng 12 năm 2013 Sau khi hình thành thì Bầu Bàng nhanh chóng tổ chức bộ máy hành chính và triển khai các chính sách thu hút đầu tư và phát triển Sáng ngày 30 tháng 11 năm 2020, huyện Bào Bàng, Long Đồng tổ chức lễ khởi công xây dựng trung tâm hành chính và nhà công vụ. Tới dự có ông Nguyễn Minh Triết, nguyên chủ tịch nước, ông Nguyễn Thanh Trúc, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành, huyện, thành phố và nguyên lãnh đạo tỉnh và các thời kỳ. Công trình trung tâm hành chính huyện Bào Bàng có tổng mức đầu tư trên 266 tỷ đồng được thiết kế theo tiêu chuẩn công trình cấp 2 gồm 9 tầng với diện tích sàn xây dựng là 15.409 m2. Nhà ở công vụ có kinh phí gần 40 tỷ đồng gồm 5 tầng và một tầng tung. Diện tích sàn xây dựng là 4.088 m2. Thời gian thực hiện công trình trung tâm hành chính là 690 ngày. Công trình nhà ở công vụ là 360 ngày. Như vậy, hiện tại cơ quan nhà nước cũng như là chính quyền đang tập trung phát triển trung tâm chính vụ Cầu Bàng lên một tầm cao mới. Bên cạnh đó, song song sẽ phát triển khu công nghiệp. Khu trung tâm hành chính huyện bao Bàng nằm liền cờ bên khu công nghiệp Bicamac cầu Bàng có quy mô là 997 hecta và phần mở rộng thêm 1.000 hecta. Tại đây thu hút một lượng lớn chuyên gia, cán bộ, công nhân làm việc và sinh sống. Trong năm 2020, 2021, và bạn được đánh giá là điểm sáng bất động sản mới nổi của thị trường bất động sản Bình Dương với hàng loạt các quy hoạch. Hiện Bầu Bàng hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp và đô thị. Với mục tiêu phấn đấu xây dựng hiện Bầu Bàng sớm trở thành trung tâm công nghiệp, đô thị hóa phía Bắc của tỉnh Bình Dương, thời gian qua một Bàng đã sáng tạo, mạnh dạng triển khai các giải pháp mang tính đột phá đối tạo đà cho kinh tế phát triển nhanh và bền vững. Trong năm 2020, trên địa bàn hiện đã có nhiều công trình quan trọng được hoàn thành và đưa vào sử dụng như trường tiểu học Kim Đồng, trung tâm y tế huyện, thông tuyến đường tạo lực Mỹ Phước, Tân Quảng, Bào Bàng. Tuyến đường tạo lực Mỹ Phước là một trong những tuyến giao thông quan trọng của tỉnh nói chung và Bào Bàng nói riêng. Sau khi hoàn thành, tuyến đường sẽ kết nối từ hiện quốc lộ 1A và hệ thống giao thông toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân phục vụ vận chuyển hàng hóa ngày một lớn. Đó là điều kiện thuận lợi không chỉ góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng hiện mà còn thúc đẩy thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong thời gian tới. Như vậy, với những chính sách phát triển kinh tế và à, phát triển khu công nghiệp tại Bầu Bàng đang được hình thành và phát triển. Hứa hẹn thị trường bất động sản tại Bầu Bàng sẽ là một thị trường sôi động bậc nhất tại Bình Dương và các tỉnh phía Nam. Hiện tại giá đất tại trung tâm hành chính huyện Bầu Bàng với diện tích 5 x 30 sẽ có giá từ 1 tỷ 600 triệu cho đến 2 tỷ 500 triệu tùy theo vị trí. Khách hàng có nhu cầu mua đất tại Bầu Bàng thì liên hệ số điện thoại 0972 332 894. Cả nhà xem thấy hay thì hãy nhớ bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh.